Hello, xin chào các bạn Mình là Tiến Yêu Design đây Hôm nay mình à, xin hướng dẫn các bạn cái đầm nhúng để vai Đầm nhúng để à, vai và tay dài thắt nơ nha Tay dài thắt nơ Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào thiết kế phải một đường ở đây các bạn lấy vuông góc lên cho mình một đường ở đây rồi các bạn lấy cho mình ở đây là 4 xăng đây 4 xăng 4 xăng là to bản eo 4 xăng eo này các bạn cho 3 xăng cũng được 4 xăng cũng được nha nếu mà cho 3 xăng thì chút nữa chiều dài áo mình sẽ tính lại <clears throat> cái này là hạ eo là 34 35 36 ở đây mình lấy trung bình là 36 bạn lấy 34 35 36 ngang cổ cổ chia 6 cộng 0.5 hạ cổ, của chia 6 cộng 1.5 ngang vai 1 phần 2 vai xuôi vai bằng 4 hạ nách 1 phần 2 vòng nách nách 1 phần 2 bằng nách rồi các bạn kẻ một đường cho mình hạ à, nách bằng 1 phần 2 bằng nách lai các bạn đánh đây ok chưa ở đây à, đây xuống 8 lên xuống 8 các bạn cũng vào cho mình hai xăng vòng ngực ngực này các bạn lấy 1 phần tư ngực thôi 1 phần tư vòng ngực thôi không cần à, không cần lấy à, lớn ra eo 1 phần tư eo ra mòn tư eo cho các bạn đánh vuông góc xuống cái cái to bản eo mà mình vẽ to bản eo này tùy các bạn muốn là 3 sang hay 4 sang chút mình chỉ cho các bạn tính luôn cái chiều dài đó mình đánh công cái dòng nắp này lên từ đường hạ 8 này hạ 8 mà các bạn lấy lên cho mình bằng bên hạ 8 thì ở đây hạ cổ còn là 5 à, các bạn kể qua cho mình một đường ở đây là vào hai xăng nha vẽ thiếu ạ à. xong cái ở đây từ ngay cái cổ từ um, tính về cho nó dễ ở đây là từ vai xuống là 8 nè đúng không vai xuống 8 từ cổ này xuống các bạn xuống cho mình là 5 xăng đây là cổ xuống 5 này. rồi bên đây các bạn lên cho mình một xăng bên nách các bạn lên cho mình một xăng các bạn đánh cong cái một xăng này xuống Đó, đỏ nhưng mình vẽ cho nó dễ nhìn dễ dễ, dễ phân biệt Đó, vẽ cong xuống cái phần này thì các bạn làm là thân trước thân sau giống nhau luôn không có gì hết từ à, ở cạnh này các bạn đo đến đây cho mình cái này là 10 18 đây đây 18 18 các bạn nhân 1.5 độ nhúng là thêm 9 nữa ừ. này là mình lấy ra cái giấy mình à, nãy mình vẽ nó hơi nhỏ thành ra nó không có có đủ độ nhúng mình lấy ra mình ghi cho các bạn nhớ đây thôi à. đó ví dụ mình lấy ra đây là đủ một cho 1 5 đường nhúng các bạn lấy xuống Nha các bạn lấy trên cái eo thôi nha cái eo là dẫn đủ thông số để chút mình làm đó là cái đường mực đỏ này đó, các bạn vẽ thẳng đây Được chưa lấy cái ngược trước đây tới đây là bằng cái thông số của mình trúng chuẩn rồi nhân 1.5 để cho cái độ nhúng đúng chưa mình ghi vô đây này, các bạn à, nhớ nè vai bằng 1 phần 2 vai nè cổ chia 6 cộng 0,5 nè hạ cổ chia 6 cộng 1,5 nè đó xuôi vai là bằng 4 nè xuôi vai bằng 4 ngực 1 phần 4 ngực eo 1 phần tư eo được chưa đó, ở đây các bạn đánh lên cho mình một xăng từ cái chỗ hạ 8 này các bạn đánh vuông góc quá thân trước và lên cho mình một xăng đó nếu mà các bạn đo bên cổ thì từ cái đường hạ cổ xuống tới cái đường cái cạnh này là 5 xăng ừ. hạ eo là 34 35 36 được chưa cái này là ra tăng cái độ nhúng nè tăng độ nhúng nè tăng độ nhúng cái này là mình tăng thì độ nhúng bằng 1.5 có nghĩa là 50 phần trăm đó các bạn đo từ đây đến đây bằng bao nhiêu các bạn nhân cho mình 1.5 nhưng 1.5 nó sẽ ra cái độ nhúng ở đây ha và khi mình nhúng cái độ nhúng này mình tính thun thì mình tính thun nó bằng cái cái thành phẩm mình chưa chưa làm này hoặc là các bạn đo từ cái vai này vòng qua vai này vòng lui thân sau vòng nguyên một vòng và các bạn từ hai sang còn không thì các bạn đo thân trước thân sau rồi cộng thêm à, cái tay vô nữa các bạn sẽ ra được cái vòng thun đó là cái thân bây giờ mình à, thiết kế qua cái tay cái phần eo này nè đây là phần eo đây Đó. phần eo này thì các bạn à, cắt nó dài ra luôn dài đủ thông số dòng eo luôn các bạn cắt dài tới đây luôn đó đủ cái thông số của cái dòng eo ok chưa lấy đủ thông số dòng eo là được đó khi mình cắt thì mình nhớ mình cắt theo cái này cắt theo cái này cắt ra tú ngoài đây luôn ừ, cắt dài xuống đây ở đây là cái thân nó vòng ra đó đó chưa <clears throat> bây giờ mình đến cái tay vẽ tay đây luôn đi ở trên kia vẽ cái khác đó, tay nè cái thân này là mình vẽ là thân trước thân sau luôn nè xài thân trước thân sau giống nhau luôn tại à, cái áo này nó nhúng thì mình không cần à, cái độ trồn của trước sau khi mình nhúng nhiều thì nó không cần bắp tay 1 phần 2 bắp tay 1 phần 2 bắp tay không không cần trừ tại vì áo này áo tay phòng mình không có cần à, trừ cái à, không cần à, cộng cái thông số cử động chỉ cần lấy 1 phần 2 là bắp tay là được các bạn cũng đo từ đây lên hết cái dòng nách này bao nhiêu thì cái đường xuyên hạ nó tay này bằng 1 phần 2 dòng nách trừ 1 bình thường nha Chứ nếu các bạn không đo thông số dòng nách là các bạn không biết cái tay này chính xác là nó bao nhiêu 1 phần 2 phần nách trừ 1 đó bắp tay này các bạn cũng chia 4 ra chia 4 phần bằng nhau đó, 4 phần bằng nhau các bạn lấy một phần các bạn làm định tay và cộng 1.5 nữa Đó, 1.5 từ đường vuông góc này các bạn đường xuyên hạ các bạn đánh vuông góc lên đây Đó, vuông góc lên đây ở đây xuống 1 ở đây lên 1.5 ta đánh Ờ, cái phần cong của cái tay chưa các bạn mà theo dõi kỹ những cái cơ bản thì những cái này là ngày nào mình cũng làm thì các bạn ờ, nhìn qua là các bạn nhớ liền còn mà lâu lâu các bạn ờ, mới coi cái thì các bạn chịu khó để ý nha rồi dài tay dài tay thì các bạn vẫn đo từ đỉnh vai tới vừa qua cái xương tay nha coi lại cái thông số hiệu cách đo nó dài tay các bạn vẫn cho dài đúng như vậy cửa tay cửa tay mình cũng đo ngay vòng cửa tay bằng 1 phần 2 cửa tay rửa tay rồi các bạn kẻ lên tới đỉnh mắt Được chưa đó <clears throat> cái đỉnh tay giờ các bạn muốn hở xuống bao nhiêu thì các bạn phải đo cái thân từ dưới này vòng lên tới đây là bao nhiêu ví dụ mình đo từ đây đến đây là 12 12 thì cái tay mình cũng đo từ đây vòng qua đây lên đây là 12 đó 12 này nói chung là cái vòng tay phải đo bằng cái thân khi mình tra vô mới được chứ không phải là mình muốn hở bao nhiêu là nó hở bao nhiêu muốn hở bao nhiêu là mình cho bên cái thân còn khi qua cái tay rồi là cái tay buộc phải làm theo cái thân từ giữa này các bạn hạ xuống cho mình một xăng ừ, đánh công cái này lên Đúng chưa Đó, các bạn vẽ thẳng ra đây thì cái độ nhúng này cũng vậy từ cái đỉnh này bắt đầu đó tới đây là bằng 8 bằng 8 thì bạn, bạn nhân 1.5 nữa là mình cộng thêm 4 xăng cộng thêm 4 xăng cái độ nhúng của đỉnh tay nhân 1.5 <clears throat> mình đo cái tay góc của nó đó mình nhân 1.5 mình tăng cái độ nhúng này ra thì dưới đây nó cũng có nhúng mà ở trên nó cũng có nhúng nhưng mà dưới đây thì nó dài độ nhún ít hơn cái đỉnh tay độ nhúng nó sẽ nhiều hơn và cái đỉnh tay này nó độ nhúng nó giống với cái thân hiểu chưa đó, cái độ nhúng của cái cái cái đỉnh tay này giống với cái thân thì cái tay chút nữa mình cắt mình sẽ cắt tới đây đó, mình cắt ở đây vòng xuống đây đó, cắt theo đường này nha đó, ở đây thì theo đường màu đỏ rồi cái cửa tay cửa tay các bạn muốn xẻ một miếng để mình viền xong rồi mình cột nơ thì các bạn chia đôi này ra này là 13 13 chia đôi là nha sáu sáu rưỡi đó đó các bạn chia đôi cái phần cửa tay ra mình vẽ lên đây là cái tay này chút nữa các bạn phải làm tay này là tay sau đó các bạn sẽ lên cho mình đây 5 xăng cái này là cửa tay chia đôi nè sẽ lên 5 xăng nè 5 xăng được chưa đó mình sẽ lên tới đây mình ngừng thì mình viền viền cái vòng này trước xong rồi viền này thẳng ra ngoài viền này thẳng ra ngoài là có hai cọng dây để mình cột nơ mà cái tay mình xẻ này là tay sau nha còn tay trước là không xẻ mình mở cái tay này ra thành một cái tay liền một cái tay liền nó nó bự ra ừ. để mình lấy cái tay liền cho các bạn coi đó ví dụ ví dụ cái tay này là nó, nó về đi nó mở ra nè đó, mở ra thành cái tay liền như thế này đúng chưa nó liền như thế này thì cái cái bên xẻ này nó nằm về thân sau và đó là cái tay với cái thân thì bắt đầu mình đến cái tùng dưới cái tùng xòe ở dưới á đó các bạn kẻ này cho mình lên lấy một cái đường vuông góc nếu mà các bạn không quen thì các bạn lấy như này từ đỉnh vai đến hà eo từ đỉnh vai đến hà eo nha bằng bao nhiêu ví dụ của mình là hà eo bằng 36 36 mình cộng to bằng eo 4 nữa là bằng 40 mà trong lốc dài áo là mình lấy là 90 thì mình còn 50 cho cái tùng dưới ha 50 cho tùng dưới bây giờ tùng dưới là mình cho là dài 50 nè đó dài 50 thì cái độ xéo này để dài lên đây để chút nữa mình lấy dài 50 đó, nó sẽ vuông góc như thế này cái này mình lấy là lấy 360 độ thì đúng ra cái giấy nó không đủ nó giấy nó đủ là các bạn vẽ cho mình một cái hình vuông một cái hình vuông nha chứ cái này là hình chữ nhật rồi đó cái hình vuông thì các bạn sẽ lấy xéo ở đây đến đây ừ, các bạn lấy xéo đúng 360 độ các bạn vẽ lên cho mình một đường đó, 360 độ các bạn vẽ lên một đường và cái vòng eo của mình mình lấy cái vòng eo là từ đây đến đây ừ nối qua lại đó, cho nó tròn cái này là bằng 1 phần tư eo có nghĩa là nó bằng cái vòng eo từ đây đến đây khi mình nhúng lại rồi hiểu chưa từ đây đến đây khi mình nhúng lại rồi này, bằng 1 phần tư thông số vòng eo là cái này là bằng 1 phần tư nè eo nè hiểu chưa đó còn cái này là nãy mình cộng cái eo là 40 với cái này 50 là 90 thì các bạn cũng lấy qua bên đây là 50 đó lấy qua 50 thì các bạn ke vuông góc cái 50 này ke vuông góc với cái đường may nó nha đó ke vuông góc cái đó xuống đây các bạn đánh cong cái cái cái cái ờ, cái like like hai bên nó phải vuông góc ở giữa này mình đánh cong lại đó cong cái like lại như vậy mình lấy là cái tùng dưới tuần dưới này nó sẽ nhân 2 nhân 2 thì ở đây là mới có 50 thôi nè chưa đó, 50 cái này mở ra mở đôi ra là thành một cái thân trước và nhân 2 là thêm một cái nữa cho thân sau à, cái tùng xéo đó nó tới đó đó là mình chia sẻ xong à, cái cái váy này mình chỉ à, chỉ thêm cái phần cái tay với là cái thun cái thun này khi các bạn đo nguyên một dòng từ cái cái đứng đứng xếp hai tay xuống và các bạn đo vòng từ vai này vòng qua vai kia vòng lui sau lưng vòng qua đây luôn nguyên một vòng vừa vừa sát nha nếu mà các bạn làm thun nó hơi mềm thì các bạn trừ đi hai xăng đó nguyên vòng này làm thun trừ đi hai xăng thì mình nhúng lại nguyên vòng cả tay cả đồ thì tự nhiên mình mặc vô nó sẽ vừa hiểu chưa còn cái vòng eo vòng eo này cái thân thì nó cái thân mình tăng ra nhúng thì nó sẽ lớn hơn cái cái cái eo này cái nẹp eo này nó không có nhúng nó sẽ lớn hơn cái nẹp eo ở đây đó nó lớn hơn cái nẹp eo thì khi mình nhúng lại thì mình lấy cái thông số của cái nẹp eo là của cái eo của mình đó bao nhiêu thì mình nhúng cái eo này lại bằng bao nhiêu để mình tra vô cho nó bằng nhau được chưa rồi cái tay tay thì khi các bạn sẽ đây các bạn viền từ đây vòng ra đây trước rồi các bạn ráp cái sườn tay lại thành một cái hình tròn rồi các bạn viền bắt đầu viền từ đây thì viền một cọng dây dài rồi bắt đầu bắt vô tay mình viền vòng qua đây đến đây nó hết rồi mình viền ra một đoạn dài để mình lấy cái đoạn dây đó, đó. mình à, thắt nơ ở cái cửa tay rồi các bạn nghe kịp không hiểu chưa ạ đó là cái tay rồi vừa qua là bà mình đã chia sẻ cho các bạn là cái đầm đầm rớt vai và nhúng ngực tay phòng đó các bạn à, thắc mắc gì thì à, vào à, Facebook ha Facebook comment cho mình chia sẻ với nhau chưa hiểu cái vấn đề gì đó thì mình tham khảo nhau là mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn vướng mắc chỗ nào thì cứ vào Facebook của mình à, dưới cái cái à, video đó có à, Facebook và cái đường dẫn vô Facebook các bạn cái bấm đó là nó đến Facebook của mình rồi mình góp ý với nhau rồi video mình xin à, tạm dừng ở đây các bạn xem và bấm cái nút like nha và đăng ký chia sẻ giùm mình nha tạm biệt các bạn chúc các bạn luôn luôn mình khỏe